Rồi, chào toàn thể anh em nhé Đấy, cái video này tôi lại uh, giới thiệu cho anh em Đấy, giới thiệu cho anh em về cái uh, những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang mà nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu Đấy, đi lắc tài xỉu thì nó có hiệu quả ở bất kỳ những cái đấu trường nào nhá đấu trường C1 hay là cái đấu trường nào thế thôi Đấy, anh em đều đánh được hết Đấy thì uh, xin giới thiệu với anh em tôi là Sơn Tài Xỉu Đấy, chuyên cung cấp cho anh em hay bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà uh, giúp anh em đi uh, làm tay cái nó nó được hiệu quả và khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu uh, mà tôi uh, cung cấp hay là tôi bán cho anh em ấy thì anh em đi lắc anh em giữ được tài giữ được xỉu đấy, nó theo ý muốn của anh em nhé đấy và ngoài ra đấy, bên tôi còn uh, cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu trong đấy, bộ hột tài xỉu trong hay còn gọi là cái bộ hột tài xỉu Thái Lan anh em nhé đấy đây chính là cái bộ hột tài xỉu trong này anh em đây là 13 ly anh em nhé đó 13 ly 12 ly 11 ly nói chung là có tất cả cho anh em đấy thì cái bộ hột à, trong này đấy, anh em sử dụng anh em đi lắc thì là cái bộ hột này đi đều đấy, tỷ lệ bao có và khi mà anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ Ờ, nói cho anh em cái cách giữ tài giữ xỉu của bộ hột đấy. đấy thì cái bộ hột này là do chính tay tôi làm đấy và nó là cũng là cái hàng độc quyền của bên tôi thì là anh em uh, lấy hột về hay là anh em đến lấy hột thì là anh em tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc nhá. đấy thì ngày hôm nay tôi uh, sẽ giới thiệu cho anh em một cái uh, bộ hột cho anh em nào vẫn chưa biết về cái bộ về những cái bộ hột mà giúp anh em đi ờ, lắc cái anh em có tỷ lệ thắng cao nhé. đó thì đây chính là cái bộ tài xỉu 2020 thì cái bộ tài xỉu 2020 này anh em nào mà đã chơi rồi đấy, đã đã mua rồi thì anh em cũng đã biết là cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em đấy thì cũng rất là nhiều anh em rất rất là nhiều anh em đã mua bộ hột này và anh em đã về được đích thành công đấy nói chung là cái đấy cái điều đáng mừng cho anh em đấy thì cái bộ hột này trước khi vào test thì tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về cái tăng tích của nó đã đấy rất là nhiều anh em hỏi tôi về cái điều này là cái bộ hột nó có tang hay không đấy, mà nó lại đi tài đi xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh của của của người lắc đấy thì à, tôi cũng xin phép là nói luôn với anh em như này đấy cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang đấy cái khi mà anh em muốn giữ được tài giữ được xỉu thì là anh em thứ nhất là anh em phải có kinh nghiệm đánh hoặc anh em có kinh nghiệm lắc thì là anh em mới rút được ra những cái kinh nghiệm để anh em vẫn lắc được cái bộ hột đấy và chia sẻ cho anh em đấy thì tôi cũng vậy thôi đấy, tôi cũng ờ, ấy mà tôi chia sẻ cho anh em đấy đây hột nổi anh em nhé này cái này là nước muối là tôi cho nó hơi hơi nhạt nên là ôi chưa nên là nó hơi lừng lực nha hơi lường lực nói chung là cái bộ hột này thì là ok nha anh em nhá ok nó không có cái gì gọi là tăng tích cả nói chung là anh em đến thì cơ sở thì anh em có thể anh em có thể uh, thử tăng tích hết những cái bộ hột này nói chung là tôi thì tôi uh, hôm nay tôi chuẩn bị nước muối nó chưa được ok cho lắm Rồi, anh em thông cảm Đấy, thì là những cái khác ừ, thì ờ, tôi sẽ video khác thì tôi sẽ làm cho anh em xong bây giờ mà làm lại thì nó cũng mất thời gian lắm đó, đó bây giờ tôi sẽ thử cho anh em làm châm nhé Đấy, làm châm làm ok giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em này đây dọi đèn cho anh em dọi đèn luôn cả cho anh em ba hột này Đây, trong Đây. Đấy. đúng không anh em đó. nắp này nắp này đó đấy như như vậy là anh em đã đã đã, đã đã tin là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang chưa đó bộ hột này nó hoàn toàn không tang đấy thì đấy là tôi đã giải thích cho anh em đấy, giải thích cho anh em để cho anh em dễ hiểu nhất về cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tang là như vậy nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em ờ, về cái bộ hột tài xỉu này nó cái cách đi của nó như thế nào Đấy, và cái và cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 ờ, này nó có hiệu quả cho anh em và nó được bao nhiêu phần trăm đấy thì anh em theo dõi cái video này thì anh em sẽ thấy được là nó thì anh em theo dõi cái video này thì anh em ờ, anh em sẽ tự đoán nó được bao nhiêu phần trăm nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho cái bộ hột này thì cái bộ hột này khi chưa cần cái cách lắc của tôi thì cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em nhé xỉu này xỉu này đó tiếp tục cho anh em bộ hột này đi cực kỳ đều nha tài kia này đấy thì cái chén này đứng đứng anh em chắc chắn rồi 100% nó không đứng bao giờ đứng chén quá thứ hai đấy tài này đó đúng không anh em xỉu này đó nó rất là nói chung là cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em khi mà anh em chưa cần đến cách lắc thì là nó tỷ lệ của nó đi đều khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm đấy thì bây giờ cái quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó đấy thì anh em theo dõi cái video này thì anh em muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu này hay là anh em thầy thợ nào mà đang lắc cái mà anh em xem được cái video này thì anh em à, gọi điện cho tôi qua cái số điện thoại trên màn hình thì tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ tư vấn cho anh em cái cách lắc và cái bộ hột tài xỉu này nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu nó như thế nào nhá đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em đấy, giữ tài giữ xỉu cho anh em thì nói chung là tôi lắc hết khả năng của tôi thôi nó được bao nhiêu chén thì nói chung là đó cũng chỉ là cái khả năng của tôi thôi còn cũng có thể là anh em sẽ à, giỏi hơn tôi đấy, lắc nó sẽ được nhiều hơn tôi nhá. đấy thì à, đây tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này

đó thì cái chén này nó lên tài đấy lên tài thì là anh em giữ tài luôn nhá thì tôi sẽ giữ tài tiếp tục giữ tài cho anh em luôn tài anh em này ba bốn năm một năm sáu hai năm sáu bão lục bão lục của anh em nhé chén này tôi cho chén này tôi cho xuống xỉu chứ không giữ nữa xỉu đó đấy là cái cách đi của cái bộ hột tài xỉu 2020 này mà nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu thì nó hiệu quả đấy thì anh em xem video đấy, anh em nhớ đăng ký kênh hoặc là anh em muốn sở hữu hay là muốn ờ, muốn ờ, tìm hiểu cho mình cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đi làm cái mà nó có tỷ lệ thắng cho anh em thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại 097241 ờ, này anh em nhé đấy thì bên tôi vừa mới cho ra mắt cái bộ hột tài xỉu trong đấy, cái bộ hột tài xỉu trong và cái bộ hột tài xỉu bạc 5 năm anh em nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu bạc 5 năm này của nó đi cũng rất là đều đấy, đi đều tỷ lệ bảo có đấy, cũng khá là cao Đấy, khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhé. Đấy thì uh, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em